ở trong nhà bác quan á nè nghe con nói là cô đã chuẩn bị hai sửa soạn đi qua gặp thẳng nhà bác quan nói với cô á là má lo công chuyện của cô xong rồi đó kiếm chồng cho cổ đó đỏ bảy nè cổ lấy à, tài chứ bác quan già sắp chết này ờ, ờ, ờ, nói cô chuẩn bị qua liền nghe để lâu tại nó để ý okay. đâu có ai chịu đâu mà đổi ấy khỏi treo mày treo mà té thấy mẹ mày á bên mỹ thiếu gì khái chua ngọt cũng có mày thôi bây giờ về đi không còn thì giờ nữa cha con đừng nói gần lâm nữa con bạn thật nói cho gần gũi hơn là con dâu của anh nó sắp qua đây nó ra mắt anh rồi à. nhưng mà vậy đi trời ơi anh quang ơi Sao? làm ơn anh kiếm bộ đồ nào thay cho ra con người chứ con không ra con người trời tôi nói anh nghe tại vì tôi lỡ tôi giới thiệu con bạn của anh là dân chơi thứ thiệt rồi mà nhìn anh tôi thấy cuối quá cũng giống dân chơi cầu ba cẳng đó mà rụng mẻ hai cẳng còn có cẳng một rồi cái, cái bộ đồ nào khác hay anh quá được Còn rồi không còn bộ đồ nữa trên hả đồ ổng đem ra ngoài tiệm cầm đồ hết rồi mày điểm nha mày tôi có cách đó lẽ đó tài á tài còn muốn làm gì vậy tôi nói không nghe nghe cổ tôi thương con quá à đây nè con là hên lắm nha nhờ mũi ngựa con mới được đi mỹ đó nha bộ đi qua mỹ là hên hả con biết là con tuổi ngựa nhưng mà từ nay trên lưng con ngựa này sẽ có một quết thù người ta gọi nó là quết thù trên lưng con ngựa quan con ơi là con đi Mỹ mà không thích ha Con không có thích đi Mỹ đâu con nói thiệt với con nhưng mà vì chữ hiếu con phải lấy vợ không xa nên trả nợ cho ba thì đó như vậy người ta gọi là trả nợ tình thế nhưng mà con tóc con hỏi cô là ngày xưa thiết kiều chuột cha mà sao bà bán có giá quá nó bán tới một ngàn cái táo bát ngàn lưỡi vàng là đúng rồi ông là đực rửa mà ông đẹp khi nhìn anh đẹp và khách quan ơi y như là trong nước mắt lúc về già nó nóng vậy mẹ thế này việt nam gì mà nó nóng thế nhỉ sổ tao như mớ tinh tử bên mỹ chảy cả rồi này chị ơi có việc gì mà chị chị bảo cháu đến nước em sớm thế em chưa kịp về đánh răng rửa mặt chưa kịp son phấn gì hết mà cháu bảo dừng đầu có lấy cái chày và đặt cái cành chính giữa gỡ hai bên hai miếng thôi và dạ, đứng đây nghe anh Quang ơi tôi giới thiệu cho anh nha đây là con dâu Diệm Kiều ở bên Mỹ mới về qua chào bố chồng qua chào bố chồng qua chồng hả ừ. Dạ, chồng hả bố chồng dạ con chào kiều đó hả dạ tuổi dần phải không dạ dư dồn giống cọp quá <laughs> tài ra mắt vợ con tài ba đỡ lòng là ba bắt con nạp mạng vô con cọp nè. ba con mà lấy con này là không bao giờ con gặp được mặt ba luôn á ôi trời ơi anh ơi là anh anh khéo lo nghĩ dạ ngựa đây đó hả nó quánh đứt con à ui con đừng làm nó sợ con ôi rồi ngay đây em bảo nè ngựa này sao mà nó giống ngựa cò quá nhỉ nó chê rồi không sao ngựa cò hay là ngựa cỏ hay ngựa sơn gì thì em cũng đưa chàng về dinh suốt tuần tuần lại đây với em nào nói thiệt thì tư đi tôi nhìn hai đứa đứa đẹp đôi quá trời quá đất dạ <laughs> thiệt á tôi nói thiệt hồi đó giờ mỗi đêm tôi được đốt ngang thùng nguyện mong sao cái một được cưới con dâu người bắc để tôi được ăn ra muốn chấm tương bữa nay được rồi dám dạ, đâu ba tháng nay không ăn được miếng gạo ăn đâu muốn không mà sao ờ chạy đi chạy đi chạy đi chạy đi ờ tà tà tà qua qua qua từ từ nói nghe nào qua qua từ nói nghe dạ. anh quang anh quang nhìn đi anh quang giờ hồi nhỏ tôi lớn là chưa bao giờ tôi thấy một đôi tình nhân nào mà nó đẹp mà nó xứng đôi vậy nghe okay. anh coi đi đây là số 1 nè đây số 0 nè là tôi nói số 10 này là 10 năm tình cũ đó à, bây giờ vậy nghe à, nên, bởi ta nói ở đời nghe có bốn cái ngôn là mai nè lãnh nợ gắt khu cầm chầu mà chị làm mai đó là chị ngu nhất đó mà bởi chị chị tập thương người em mới thương người mà đánh chót không bỏ được nữa bây giờ vậy ha phận sự của chị đến đây là hết ngựa nó chị kiếm cho em rồi cởi kiểu nào thì tùy ý em it's up to you những cái gì nghe đấy cho hai trẻ nó tâm sự cảm ơn chị anh quang tôi nói nghe có tiền rồi đấy nghe nhớ thanh toán 8 tháng tiền nhà cho tôi sầu đó hả là voi ngựa cho sắc hết à con dâu ở bên mỹ con làm gì vậy con dạ thưa bố ở bên mỹ con làm chủ công ty bóp ạ à nó xa đó hả à, không bố hiểu nhầm rồi bố nó là cái ví đó cái ví là cái này nè đấy à. <laughs> bố biết không à, hãng của con sản xuất bố thấy chữ LV không thấy thấy thấy tiếng Mỹ gọi là LV à. Mà biết bố biết không viết tắt là cân con nuôi cân đấy bố ạ <laughs> vậy là con giàu chắc bán được lắm bác con bán khắp thế giới bố biết không để để con con cho bố mấy cái nhá à, được được được được gì Dạ chào chào Gì con? Gì bạn? Thiệt tình là ba bán đứng con phải Bán đứng bán nằm thì tao phải bán Không gửi, lỗ không gửi Tôi chết Con nói cho bà nghe nè Bây giờ không thể nào như vậy được đâu Sao? Con mà lấy bà này là không qua khỏi cái mùa trung thu này luôn Tại sao? Ba nghĩ đi Dạ thưa bố Con xin phép bố ờ, dẫn chồng con đi sắm đồ cưới Ôi, à, cưới Dạ, kể từ đêm nay con xin phép bố cho chồng con vào ở trong khách sạn luôn với con để con vào huấn luyện. Ông nghe huấn luyện nó xỉu lên rồi. À. Tối nay vô khách sạn á, luyện thôi đừng có quấn nha con. Dạ, bố yên lòng. Mỗi ngày á, con sẽ cho anh ấy nhai mấy củ sâm cao ly. Gì? Tướng của bà đó con ăn cầu 20 kg sâm con kham còn không nổi đó. À nghĩ sao vậy ba thằng chồng trước của dạ. bà quy tiên bập bập bập trong vòng 3 tháng thôi con chắc chắn là thằng thứ tư là trời ơi ba thằng trước là nó bị đụng xe chết dạ, dạ, con khỏi phải phải đánh vậy bây giờ con nếu mà ba quyết định tối đủ hết điểm rồi luôn hả lấy bà này tối hết điểm yêu cầu ba một điều duy nhất đó yêu cầu đi khi nào con quy tim ba hãy ghi trên mộ phần con một câu cho hồn con thanh thản nơi chính sư ừ. ghi là nguyễn văn tài và anh dũng hy sinh về chữ hiếu dơ mà làm dữ Ôi trời ơi anh này Anh xong cái ờ, Không, anh biết không Bạn một ngàn mà nhân ha. Trời ơi Bạn nữa nha Mà không nhân đen nhân hai Trời ơi Con đi đen một triệu điểm Mà bán đủ Bởi cái này con đi Con biết rằng Đặt tích dữ nhiều tốn nhiều quá đi đi Con đi ha Nhớ mày không có tốn á Ngon rồi ra đi Anh bảo con xỉu tôi không đi luôn á phản để tiếp tục <laughs> thằng nào đó bay quan tài bây giờ không còn là quan tài hồi sáng nữa đâu nè có tiền để trả cho đại ca tao chưa mày mà ăn mặc ngon lành rồi mày ê mày là thằng nào thế mà dám vào đây muốn láo muốn lếu thế con chờ bằng bụng thế kia ừ đồng nghiệp đi đòi nợ đòi nợ cái mặt bố mày mày nghĩ gì mà mày bảo tao rồi, rồi đi cái, cái là đòi nợ trời cái mặt công nhân từ phúc hậu như thế này mà mày bảo tao là chủ nợ hả cái thằng đầu trâu mặt ngựa ờ, mũi lợn mồm cá thấu, đây đây là để nhất dân chơi hôm nay đó hố bom mà còn lấp được hố thì hố nay cái ngữ của mày ấy mẹ vừa lùn mà vừa bụng bụng xấu Này bà mà tát một phát thì mẹ và dòng họ ra nhặt răng không kịp nha con Mày muốn Đại không? Ca, mày muốn nha Ôi còn chát cái thứ nhiều quýt Tao cũng xin hân hạnh giới thiệu với mày Tao Việt Kiều Mỹ Tên Việt Nam là Lê Vân Tên Mỹ là Louis Vuitton Này Chúng mày có thấy cái này cái gì không? gọi là leo ừ. với cái leo này á mẹ có dừa khô mà còn bóc được chứ mà uống gì bỏ quýt <laughs> này quýt á thì bà chỉ phần một phát thôi lên lòi lên cạnh hồn cho các con nha bà là cái thá gì ở trong cái nhà này mà bà dám xí lời chuyện của tôi bà là phu nhân của nguyễn văn tài con dâu của nguyễn văn quang ừ kể từ giờ phút này thằng nào mà đụng vào quan tài là bà sẽ cho vào nằm trong quan tài ngay lập tức nhưng mà bố bà thiếu tiền tôi mà bố tôi tao thiếu tiền mày thì mày cũng phải từ từ chứ mày ngồi xuống tao nói cho mày nghe nhé, mình đây. là người có ăn học không mình đi đòi nợ thì mình cũng phải lịch sự chứ đúng không mình vào đòi nợ người ta thì mình phải năn nỉ ỉ ôi người ta chứ mày làm cái gì mà mày hùng hổ mày sòng sọc vào nhà người ta bố nhớ bố thiếu người ta khi bố nhớ ủa tắt không nhớ ê qua 22 cây vàng 8 triệu một cây 176 triệu đúng Ê Dâu Đã nó chẳng 180 triệu luôn con Đã dạ, Tốt mệnh bố Này Bây giờ thế à, Anh muốn lấy tiền mặt hay là tiền đô la Tiền nào cô đưa Có thế Hai mấy cây vàng đây này ở ờ, cái tiền này nhá trong này còn dư bốn ờ. cầm lấy ờ. này cầm lấy về đi cút ngay nhá mày mà đứng đây là bà cho mày ăn run xào đĩa luộc đó chuột nấu canh nữa nhá đi mày ê xong hết ừ, cầm cây thuốc hút cho bổ thổi ừ bà đang làm dâu hiền với bà